lô lô lô lô lô lô lô ok xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Di Khải Gaming Di Khải kính chúc nè một buổi tối xem live vẻ em ơi và tối ngày nay chúng ta sẽ trở lại tiếp tục với ờ, một uh, trận đấu cũng như là một uh, buổi tối vào lúc 7 giờ 20 đó là trong những cái giải đấu hàng ngày đó là đại hội anh hùng anh em ơi hiện tại anh em đang chuẩn bị SEO theo dõi cùng mấy chủ S8 Phật Sơn ký sử uh, ngày uh, đại hội anh hùng của ngày 4 tháng 5 nha anh em ơi và mấy chủ mấy chủ này đó là trang chủ game công thành chiến xưa chấm net cho anh em ơi anh em nào mà thích thì đừng quên đỡ lại cho đại hội anh hùng này một like chia sẻ cho anh em ơi và tối ngày nay có rất nhiều cao thủ anh em ơi anh em về có mình 70 chón hello anh em vô nha và đây là cao thủ liên minh bát này mà một trong những à, cái bang khá là hot của server anh này đang top 20 server sở hữu mình là hello nghiện nghiện nghiện nghiện hello trần sơ kê một cái nợ ơi một cái bóng tóc 30 binh sắt 76 một set đồng băng như nè set đồng băng này set đồng băng cực phẩm thời hạn nha mọi người set đồng băng này set uh, thiên tử đó nè uh, một bao tay uh, phòng thủ làm chậm 40 làm chậm một nón 24 40 có cho mình 80 làm chậm hiệu ứng chón nó có cho mình uh, à, 30 chón áo đai lưng 40 rồi lưng đẹp quá 23 23 kháng hộ 40 chón đôi giày kháng độc Đạc này thì khá là pin em ơi sở hữu cho mình một thêm một cái ân tín uh, thiên hạ vô cổ một cấp cũng như là phi long tài thiên một cấp phi phong một cấp Chúng ta còn hai phút nữa ờ, bắt đầu ờ, đại hội anh hùng ngày 4 ờ, tháng 5 này nha anh em. Ra là cao thủ uh, uh, Florida uh, một uh, có vẻ là Gami à. Nón 1930, bao tay 15. Không lôi, nằm chậm, phòng thủ. Hình ảnh này có lẽ nằm độc à. Không phải nằm độc có vẻ là Gami rồi. À. Rida. Và đây là anh Tùng uh, Angelina Angelina em ơi. Một số đồng bang cực phẩm hùng Mỹ một nhẫn không bằng 30 một nhẫn kháng hỏa 27 một quả tay kim quang mắt ọt hoàn toàn một cái nón uh, xanh mắt ọt hoàn toàn nón này thì uh, điểm liên đấu này mày, 150k điểm tương đương khoảng hơn uh, ờ, 10 triệu Việt Nam đồng cái áo này thì uh, đôi tốt vừa rồi mắt ọt hoàn toàn hello anh em vô nha trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng hơn 30 giây này mày, để xem thử khai cặp ai này mày, một đại lưng 20 40 một đôi giày 20 40 mắt ọt hoàn toàn bộ người kháng cảnh năm phi phong kháng cả ấn ok vậy giờ chúng ta sẽ vào trong coi còn ai nữa không rồi chuẩn bị vô anh em ơi 15 <laughs> giây nhung nhiếm à, nhung, nhung nhiếm là bãi nhung nhiếm là bãi rồi bãi người đây em cũng ghi lệnh đó ai những ai ra em gạch tay anh cái để cho anh biết ok ok À, <laughs> tên... vác Ami đi đánh nha Ờ, ờ vác người đi à. đánh anh Lên đồ anh vác người đi đánh nha à, cho, cho em nói cho ví dụ như mình ờ, Cái, cái bản này là mình gặp cái này á Mình ăn nhắm ăn không gặp anh em trong cây thì lại từ từ ừ, lùm ca nếu là quên cây đầu tư từ từ đầu tư à, ơi Kêu anh Tùng sao đây? Mình ra cãi. Nếu là nếu không quên. Đi đi đi đi đi đi đánh luôn. Đi đánh luôn. Đi đánh luôn đi đánh luôn đi không phải nói luôn. Ok đánh luôn này ok ok. À, em nhân lòng đánh luôn. Nói đùa vừa mới quay lại xem lại, Khải cái nó vào lúc nào không biết khá nhắc anh gì cả. Ôi anh em lao quá trời rồi. Ở trên tầng sao này? <laughs> anh em lao quá trời mà lông lại anh lông quýnh cho lông chết em rồi lông chết em rồi mình đó là tí anh là là là chia cho cái thời tinh không ái bình thường nha anh long như chuẩn ba cái chết lại tính này tính này thế là em mới vô nha vừa rồi thì khải uh, win uh, long ca thúy yên em ơi đó hôm nay cầm con nghe mi em ơi hôm qua mới xong lần sẽ đổ anh em đó cho anh em xem sẽ đổ khải này uh, ờ, nón đình quốc phục hồi uh, nón đình quốc uh, phòng thủ 25 áo phục hồi 48 Gia chừng kháng cả 18 Kháng lôi Bao tay thủ làm chậm à, một ngọc bội ờ, làm chậm 40 Hiện tại cái này đang có cho mình 80 làm chậm nha nè Đó Rồi một à, ờ, nhận không băng 21 30 Rồi à, một đai lưng 19 40 Thì nói chung à, khả năng tìm cái nhẫn à, 40 chống động đó là đặt móc 80 nè Một nhận kháng lôi Về kháng lôi Vũ khí kháng lôi Cái này thì khá chưa có phi phong đâu em ơi Khá lên phi phong nữa thì kháng lên được à, lực tay chắc lên được vài trăm điểm nữa ừ anh em đang xem ờ, thì đừng quên đỡ lòng like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi mới vô khải win một không nha anh bây giờ đỡ khải ờ, giải đọc đi dọc đầu tôi với lực nè kỳ ờ, sư động này những trong những cầu thủ khá là lên top đại hội anh hùng khá là nhiều đủ chưa đủ chưa đi mua thêm đi win bát này. có hai bốn năm bình nè báo danh vô đi em ơi còn hai phút nha còn một phút nha một phút nha một phút kịp kịp kịp à, vậy đọc ít quá từ đây từ từ từ từ à, gấu đại dương rồi gấu đại dương thiên bang ô nãy quăng hai máy bình luôn anh em cái lục đè dưới vậy anh hết rồi gấu đại Đấy. dương rồi. gấu đại vương đây đủ máy còn hai dương giải đập đây bên ngoài salon đây đà sư huynh anh em có à, ca hết gia độc nhảy quê làm ăn đâu mình, cứ vừa vào đánh là luyện tay nghiện nhanh thôi còn muốn mà muốn trao dầu mà đánh hai nữa là mở đầu tươi có liên vô anh em vô đánh có đồ sẵn là chiếc solo mở đầu đầu tươi anh vô đánh đánh thì luyện trao dầu thì hiện nhanh lên tay hơn nữa trao dầu kỹ năng đi anh em ơi uh, Alado Đồ thiên bang này thằng nhúng này nghe mi à Thôi đây À gặp Liên Bát Thôi xong Liên Bát cho em rồi <laughs> Xong rồi Xong chơi lè nè giờ sao đây Xong Quýnh luôn chơi đây không có đâu quýnh có quýnh luôn em 18 ơi Rất tăng tiếc cho Liên minh Bát đã gặp Khải nè ơi Hai đam chắc rồi <laughs> Nhìn sơ qua sức đồ của kỹ sư đọc thử nhanh em ơi cái sức đọc mà đang sử hữu cho mình là một cây vũ khí độc sắc nội công 44 điểm dòng 1 Hello Nguyễn Thanh Hải em ơi à, Hello anh em mới vô nha Hello người nha Kính chúc anh em buổi tối xem live dễ và anh em đang xem ờ, trận đánh Đại hội Anh Hùng ngày 4 tháng 5 nha mọi người Và trang chủ của em đó là công thành chiến xưa net nha anh em Và đây là một cây uh, gia truyền kháng cảm 13 Hỏa thủy Kháng họ 15 Một cái nón thủ 25 Một cái tay thủ lĩnh 19 Một là lưng kháng động Một nhẫn kháng động Ui lưng kháng động khá là cao một uh, ngọc bội uh, kháng cảnh 5 kháng băng 23 một nhắn lên trọng 40 một đại diện làm trọng 40 tính ra thì ạc này đang có cho mình 80 làm trọng mà lượng kháng độc có cho mình hai món phòng thủ có cho mình hai món là 19 và 25 kèm với ngọc bội uh, kháng độc quên cây ăn kháng độc kháng tất cả kháng tất cả kháng cả 10 đa số là năm độc viên cho mình hướng kháng cả khá là trong Hello uh, Tony Trần nha Anh em mới vô thì có thể kích vào link uh, Khải có ghi bên dưới mọi người Khải vẫn like chủ đạo bên kênh youtube nha anh Anh em nào mà đang xem trên fanpage đó Có thể kích vào link bên dưới qua kênh youtube để cùng theo dõi uh, Ở bên youtube thì chất lượng video nó sẽ full HD tốt hơn nha anh Với lại nó tránh tình trạng giật lắc nha mọi người Nói chung Đây cho anh em xem show cao thủ gấu đại vương nha anh Gấu đại vương là một thiên bang Úi trời ơi mà người chơi dàn khe luôn à, Đang sử dụng cho mình một cái gì chống phái à, Hút sinh lực 5 sát thương lý 35 điểm và sát thương 80% 30 kháng động bằng sóc 74 ui số cái chì này đánh khỏi chờ luôn em ơi đặt móc bằng sóc lượng sát thương khá cao một cái chiền kháng cảm 13 kháng lông 13 một cái ờ, nón phòng thủ lý 20 một áo phục hồi 50 cực phẩm trời ơi thiên bang này khỏi chờ rồi rồi vòng ba bắt đầu vào trong anh em ơi một bài tay làm chậm một cái bộ làm chậm hai món không băng một đai lưng chón một đôi giày tóc 40 lấy đủ hiệu ứng ờ, di chuyển rồi ok bây giờ chúng ta sẽ báo danh vào trong nha Nam Gấu đại vương Nếu mà gặp thiên bang thì đánh câu đam câu giờ thì có thể ăn được ngâm um, thiên bang Không biết anh nói không nha Nam à, ờ, Cái này khai tắt bớt cái dòng lưu thủy đi Miệng lưu thủy nó dư quá à, à, à. Hôm nay à, còn mấy người đây Khải này Kỹ sư độc này anh Tùng này Ôi trời ơi đó đây, à, Gấu Đại Vương Kỹ sư đọc Gấu Đại Vương <coughs> Thằng này mới uh, tăng điểm nữa đi uh, Đại Anh Hùng nha Năm đọc trên Lê năm người không ai nữa <coughs> Nãy giờ thắng hai trận em ơi, trận đầu tiên thắng uh, Thúy Yên Đao xung Long Ca trận thứ hai thì à, thắng à, cầu thủ liên đoàn bắc tại vì kỳ hợi mình đánh khá nhanh em ơi không dịp suy nghĩ ra ok bây giờ coi gặp ai đây anh đồng ơi à, đồng từ từ đánh đến đồng quýnh một đam trước đi ai ai cũng được ai này quýnh em một cái thôi từ từ nha rồi dính đam rồi đó từ từ từ từ để coi tưởng thiên bang nó có vào không thiên bang vào đỡ nghe mười sự ra là coi anh ơi, tầm này phải tính toán hoặc là ton Rồi chúng ta ăn được uh, bên kia chưa? Chưa thấy Anh em nữa thì ai, ai vào bên trong nha anh em Em em quýnh lại một cái này, em quýnh lại một cái này Em quýnh lại một cái, rồi Phá thua luôn Thua ai? Phải Đào tôi thua Thiên Vương hả? Ui, ờ. đầu cơ hội ăn Thiên vương mà thua rồi à ơi chết rồi ơi. ơi. Để để để để, để Ngami khải vào đi. Đồ kiểu này Ngami vô quýnh thiên bang rồi. Thôi hoặc là anh anh Tùng quýnh được nó không? Tùng mới gặp nó lần nào chưa ta? Gặp thiên bang nào chưa? Tùng không quýnh lại lại thiên lại đâu. Cũng lại rồi. Rồi đợi Khải Ngami, đợi Khải Ngami cần xử cho. Nếu mà cơ hội gặp Ngami nha, gặp gặp Nam Độc Khải thua ấy, không đánh nổi năm Độc này đâu. Đầu tôi giữ lại à, giữ lại năm giữ lại bình giải độc quăng cho Khải kìa. Ờ quăng Khải mới giải độc chứ, Trần Sâu chứ đứng ngay góc 3 giờ chụp đó thôi chứ giờ Đúng rồi. sao giờ gặp năm đồng rồi đứng 3 giờ chụp thôi biết sao nhỉ mang đồ có đồ thay đồ ờ quên nó thằng đó thay đồ đâu có được đứng luôn nha rồi ông anh uh, ờ, đồng anh uh... rồi rồi rồi tùng thả rồi ok ok ăn được bình thường anh ơi à, tùng khải không được đâu bữa không được khó lắm tùng có hai phát anh tùng dân hai cái chết thôi ý là nga mi của khải kìa nga mi em này nga mi này đánh được nè nga mi này sẵn được dũng hoài anh tùng nói kìa tùy thì sao lại anh cũng được là gì là nó phải chịu cùng đam hơn lâu hơn con đường môn chứ em câu 3 phút là cố gắng đánh là anh lên em em nghe anh em em em em có đánh được thiên vương trận nữa không thì thì thì để anh, à, em vào thôi thôi em em để thua chạy quá đợi đợi, đợi em vô rồi anh tùng ơi đợi em vô anh chào anh tùng ơi ừ, ừ, ừ. em chỉ sợ em ngại nghe mi chứ còn thiên bang em đánh được thiên bang và bk hay, hay thì may ra nó chặn hướng đi của mình thì mình khổ chứ còn lại ờ, mình né đam né đam phút cuối thôi được vô một phút bắt đầu còn năm độc Sele là một trong những cầu thủ năm độc khá là khác sẽ đồng bàn ôi năm độc Sele Thiên Bang Mong sao Thiên Bang với năm đồng gặp nhau đây vào chung kết em ơi <clears throat> Tha em anh ơi <laughs> Đừng, đừng gặp thiên văn trước chi nè chơi vừa vừa vô xính rồi em anh ơi <laughs> rồi vô thắng ngay rồi thắng thắng thắng thắng đó thắng luôn hay quá <laughs> rồi chung à? kết mày mày mày mày ờ, hay đó, sao hai kia nó nhường đọc độc vô chứ thì sợ nhường nó đợt vô mình khó nhai chứ còn là thiên bang mình cầu đao có thể mình nhai ờ, được ờ, không không không đụng nhau hả không đụng nhau anh ơi em thắng trực tiếp luôn ngon quá cố lên cố lên cố lên anh này khủng lắm nè ơi mới ngày nào cũng vô địch đó ngày nào cũng vô địch này mình phải cố gắng mình né đam càng tốt càng tốt ok còn né đam không được là chết nha nam né đam không được là chết thôi nếu thiên văn bkh thì ít hai ít ba hai ba cái mình chết thôi ít hai hai ba cái mình chết thôi rồi anh em là không làm gì thì à, đó tập trung chung ba anh em để nhận sống 40 giờ bác như anh em Thằng ba bơ bơ thì mình thua nha anh em ơi mm <clears throat> Ủa nó không cho ra ngoài ta Anh tự ra ngoài chứ à, đâu rồi à, hải tối nay lên trên cho em rồi anh nắm rồi bị bị dính thì sao mà chưa cho ra hoài ui má nó chó cái này mà không có đồ chó nó chó kinh thiệt không sao được câu đang khi nào còn 2 phút mình mới đánh đâu mình không đánh số làm gì hết đó ok ok một phút đã trôi qua tôi câu được 3 phút được tôi thắng tôi câu được 3 phút tôi thắng cái trận không nói mà cái chớp liên tục cái cãi ui má nó cho kinh thiệt tắt biết luôn ừ không cái cái, cái quạt của phi trần nó để gần lắm hay sao ta ừ đó thì đó là cái, cái nó kia không phải phi phi trần ờ, để để cái quạt xoay qua phải okay, ờ, để okay. xa xa xíu để xa xa xa xíu không để sau lưng ấy để quạt hình như để quạt trước mặt phải không <coughs> từ từ thắng ơi anh đánh xong trận này em ơi ok giờ anh em anh nghe không ừ, ừ đó để xa xa rồi đó để xe tí nữa tí xe nữa giờ để gần gần gứa là để gần gần thằng kém chú anh ơi mùa đây ở miền trung đang nóng chịu không nổi luôn đây Bắc ơi xạo à hồi bữa về miền ờ, phía miền trung làm gì có nóng đâu ờ, bữa đó ấy bữa đó lễ là mát ờ, lễ, lễ mát ờ, chẳng này trận chung kết nha anh bữa lễ nó mát gió mà ghê ở miền trung đời này gió ghê lắm mát rượi đó à. <clears throat> tù nữa thấy không đó vừa mới đánh trúng sáu k năm anh em ai like, like tập trung hết uh, à, trung ba anh em ơi ừ đang coi trận chung kết đây anh em ai coi coi đi ai, coi, coi, coi em, em nhảy phòng đi nhảy phòng cộng luôn đi anh em nhảy phòng không đang à, nhà khác hai bây giờ rồi ở đây treo nhiều lắm anh ơi đâu biết chắc được khác thì nhảy, nhảy nhà khác 12 giờ đi anh em nhảy nhà khác 12 giờ anh em ơi ai lại tập trung nhà khác 12 giờ anh em ơi đồ mà nó lướt lướt của lượng mình mà nó quấn lại cho 10 cà đam không sao còn hai phút rưỡi khởi đánh nha nè hai phút rưỡi khởi đánh nha nè mình đâu vào không biết bậc cao đâu nè mm <clears throat> sao lại đang đang đang đang uh, cố gắng tin đâu, <coughs> có cơ hội nghe cố gắng không biết là lượng thông banh nó có đủ không này đủ chơi nó không này Thái ơi Like Youtube Tuổi gì Đâu sợ thua đam thôi anh em Tính toán hết rồi biết anh đam nói một lần Em lên Youtube coi đây Giải thích Win Dựng hoài hay quá Dựng hoài Đồ Khải vừa can em Huy có Thiên Quang là Thiệt sự là đánh đồ lâu lắm rồi đánh lại luôn nè Win <laughs> Đó Dựng hoài tính toán hết rồi nè Anh nó đến ừ. ờ, bảy ca đa nha nè Dựng hoài Dựng em Huy thử qua à, à, Nhận thưởng nha nè ơi Quá hay Like like like nè ơi Đó Nhận thưởng vòng cuối Rồi quá đẹp đó lần đầu tiên lên ngôi uh, nam kim bảo nhanh hơn rồi tẩy cái kênh tự tên được một bộ sách một bộ bánh ok tí tí nữa cứ bình lòng cứ tính đây rồi chia cho anh em nha ok ok rồi à, quá ngon quá ngon bình lòng tính ra đây nha rồi quá đẹp rồi lên học đậu anh em ơi ông tin học tin học thằng để lại để mai tẩy tỷ